Hello everyone, welcome to my channel. Let's go. Ok. Nào đi nào. You. know. Yeah, số 1 Let's go, let's go. Ooh. trời không có gì ăn luôn u uh, nó to, to kia rồi mình đang to nhất à ôi đứng thứ hai rồi uh, mình quá to rồi mất hết yeah ok Ooh. màu xanh ok u uh, vòng vèo đấy ừ, nó cướp mất rồi ôi rồi chết rồi ui rồi thiếu tí rồi xuống đứa nào cũng phải chết ui ôi thua rồi trời lại nào à đầu đến mặt tàu đấy con xanh này phải chết ô oh, nó sao lại thế nhỉ sao đập bằng mình thế nhỉ nó đập được mình nhỉ trời lại thua tiếp khó quá oh. Oh. trời Oh. chờ Ôi trời ơi, sao lại ăn vào cái đây? vẫn bị chấm à bên trên nữa thế nào ta Ồ lâu lâu lâu lâu lâu lâu bị châm rồi Trời ơi Châm hộ tao nữa đi 真有意见。 おちゃ u uh, lên vàng kìa lên lòng vàng luôn u được quá nhiều luôn u gần được rồi ô gần mở luôn Trời, chưa được